Minh được tử Vi hoan hỷ chào đón quý tín chủ tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con Giáp. Kính chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và Tử Vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong năm Giáp Thìn 2024, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao, vận trình trong năm gặp phải những khó khăn, trở ngại như thế nào và làm sao để biến những khó khăn, thách thức thành những cơ hội cho mình và làm sao để nắm bắt được tối đa vận may đến với mình và trở nên giàu có. Cụ thể, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết qua từng phương diện về tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm Giáp Thìn 2024 thông qua các đầu mục như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn, hướng xuất hành, tuổi sông đất, tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. 2024. Vậy, vận trình cụ thể ra làm sao? Làm sao để giải hôn hóa cát? Làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Thì ngay sau đây, xin mời quý tín chủ tuổi giáp dần cùng theo dõi nội dung chi tiết nhất nhé. Tổng quan tuổi giáp dần, sinh năm 1974, Nam Mạng, trong năm giáp thìn 2024. Người tuổi giáp dần, sinh năm 1974, là tuổi con hổ, thuộc mệnh thủy, đại khê thủy, nghĩa là nước dưới khe lớn. Người tuổi giáp dần được, Phật Đại Nhật Như Lai ban phúc, Phật bất động tôn ban cho trí tuệ, Phật tỳ sa môn hộ mệnh, Phật hư không tạng Bồ Tát bảo hộ. Năm Giáp Thìn 2024, quý ông tuổi Giáp dần, sinh năm 1974 năm mạng, là 51 tuổi âm lịch và 50 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành, thiên can, giáp gặp năm giáp, bình hòa, tốt, vận khí tốt lành, công việc làm ăn ngày càng tiến triển thuận lợi, tiền bạc đến từ nhiều nguồn thu khác nhau, có nguồn thu đều đặn, ít phải lo toan về kinh tế. Đề chi, dần gặp năm thìn, tương xung, xấu, gia đình lục đục, làm ăn thất bát, con cái hay ốm đau, bệnh tật, thậm chí nguy hại tới tính mạng. Xét về ngũ hành, tuổi giáp dần nam mạng, thuộc mệnh đại khê thủy,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 lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vận hạn, hạn thiên la, hạn thiên la chủ về sức khỏe, làm cho tâm lý của quý ông thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn giàu, Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái, dù điều trị nhưng không khỏi. Vận niên, chư phùng hỏa, tức là heo gặp lửa, hay còn gọi là heo quay heo quay làm vật hy sinh cho người khác được ngon miệng nhưng bản thân lại chịu thiệt thòi. Vậy mỗi khi làm việc cho người ta phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại cho chính mình. Ý thức được điều này thì làm gì cũng dễ thành công. Vận niên này khá tốt về tình cảm. Gia đạo hài hòa, ít xảy ra xung đột lớn. Cuối năm có thể đón hỷ tín trong nhà. Xét về vận trình sự nghiệp của quý ông tuổi Giáp Dần, trong năm Giáp Thìn 2024, Bước sang năm 2024, quý ông tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 là 51 tuổi âm lịch. Do bị nhiều sao hung tinh xuất hiện, cho nên làm cho vận trình trong năm của bạn không mấy khả quan. Quý ông tuổi Giáp Dần trong năm 2024 nên nhìn nhận thực tế và suy nghĩ để tìm ra những biện pháp đối phó với những khó khăn chắc trở có thể gặp phải. Hãy cố gắng để ổn định nơi làm việc. Tốt nhất với quý ông tuổi Giáp Dần nên tập trung vào công việc của mình, thực tế và tận tâm, đồng thời không cần phải đòi hỏi những khía cạnh khác. Và với quý ông tuổi giáp dần trong năm này, cần phải học hỏi nhiều hơn ở những người trẻ tuổi, giao tiếp với họ nhiều hơn, khi gặp những người mới đến với năng lực yếu hơn, bạn cũng phải góp ý và tận tâm giúp đỡ. Điều này giúp cho mối quan hệ giữa các cá nhân tại nơi làm việc trở nên hài hòa hơn, ngoài ra còn có thể được đồng nghiệp và cấp dưới yêu mến, công việc tự nhiên sẽ nhàn hạ và thoải mái hơn. Ở nơi làm việc, công việc của quý ông sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn. Nếu có thay đổi thêm, thì điều này chỉ gây ra nhiều bất lợi. Trong năm 2024 này, vận trình của quý ông tuổi giáp dần cũng sẽ có được vận quý nhân giúp đỡ, nhưng cũng có tiểu nhân quấy phá. Điều này làm cho công việc có thành có bại, có dự án thuận lợi, cũng có dự án phải bỏ dở giữa chừng. Vậy nên, thận trọng trong các mối quan hệ xã giao là tốt hơn cả. Nên tiến hành mọi việc chậm nhưng chắc, chờ vận khí lên, gặp thời mới mong đổi vận. Trong năm 2024, vận khí chưa tốt, công việc cần có kế hoạch cụ thể và làm theo kế hoạch thì mới mong đạt được kết quả. Với quý ông tuổi giáp dần trong năm này, nên thận trọng trong hợp tác, hùn hạp làm ăn, kèo xảy ra xung đột, kiện tụng và mình là người phải chịu nhiều thua thiệt. Tốt nhất là bạn không nên đầu tư hay phát triển những thương vụ lớn và quan trọng trong thời gian này, sẽ gặp nhiều bất lợi. Với quý ông tuổi giáp dần, bản mệnh đang gặp ngũ hành bị khắc và địa chi của tuổi tương xung, không quá đẹp. Do đó, năng lượng bản mệnh bị tiêu hao, tính tình dễ nóng nảy, mất bình tĩnh. Bạn cần cố gắng nhiều hơn thì công việc mới thu được kết quả tốt. Ngoài ra trong năm này, quý ông tuổi giáp dần, sinh năm 1974, cần cố gắng giữ gìn bản mệnh, nhường nhịn trong lời ăn, tiếng nói để tránh mâu thuẫn xảy ra, mà mình là người phải chịu nhiều thiệt thòi. Về phương diện tài lộc trong năm 2024, đối với quý ông tuổi giáp dần. Xét về phương diện tài lộc cho thấy, đối với quý ông tuổi giáp dần, sinh năm 1974, thầy Tử Vi chỉ ra rằng năm 2024 này, quý ông có điểm báo vận trình tài lộc không mấy khởi sắc. Về thu nhập, ở cả hai phương diện chính tài và thứ tài đều không ổn định, gặp sao la hầu chiếu mệnh làm cho tâm tính bất an, điền sản bất vượng, tài lộc không có được sự vượng phát là bao nhiêu, So với những năm trước đây, thì thu nhập của quý ông trong năm này sẽ bị giảm mạnh. Về chi phí, ngay cả khi quý ông tuổi này siêng năng, chăm chỉ và biết tiết kiệm, thì vẫn vướng phải một số khoản phát sinh bất ngờ, bắt buộc cần phải chi tiêu. Vận trình trong năm 2024, quý ông tuổi giáp dần cần đề phòng kẻ trộm lẻn vào nhà, trộm cắp về tài sản, mất ví khi đi chơi, con cái gây rối bên ngoài, thì cần phải bỏ tiền ra mới giải quyết ổn thỏa với quý ông tuổi này nên cảnh giác hơn và cố gắng hết sức để giảm bớt những thiệt hại không đáng có về tiền bạc. Mặc dù trong năm 2024 này, quý ông vẫn có được tài lộc về kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, song đó chỉ mang tính tiểu cát. Nếu không có kế hoạch tài chính hợp lý, e rằng thu không đủ chi, nhiều việc bị ảnh hưởng khi nguồn tiền không vững vàng. Với bạn vận khí chưa tốt, không nên vội vàng hay cố gắng mạo hiểm đầu tư để tránh thất thoát tiền của không đáng có. Trong năm 2024 này, quý ông tuổi giáp dần nên tìm cách giữ tiền là hơn, đừng hùn hạp nhiều vốn cùng lúc, hành sự cũng nên thận trọng. Ngoài ra, với quý ông cũng cần học cách quản lý tài chính, hạn chế việc tiêu xài mua sắm những thứ không cần thiết, đề phòng những rủi ro bất chắc xảy đến, có tiền mới có thể xử lý ổn thỏa. Lưu ý, tháng 6 và tháng 9 âm lịch, đề phòng hao tiền tốn của vì những tranh chấp thị phi. Đặc biệt, trong năm 2024, thầy Gia Cát khuyên các quý ông tuổi giáp dần, hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý ông, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý ông tuổi giáp dần, sinh năm 1974, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Về phương diện tình cảm, gia đạo trong năm 2024 đối với quý ông tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Năm này gặp hạn thiên la, quý ông cần đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê, mọi việc cần nhẫn nhịn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Quý ông tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, về vận trình tình cảm cũng không được tốt cho lắm, Mặc dù không có khả năng xảy ra xung đột gay gắt về lời nói và thể xác giữa vợ và chồng, nhưng rất ít giao tiếp với nhau và bầu không khí ở nhà luôn buồn tẻ. Sống trong môi trường như vậy lâu ngày cả hai sẽ đau khổ về nội tâm. Nếu muốn cứu vãn của hôn nhân này, quý ông tuổi giáp dần phải cố gắng sửa đổi và cả hai đều cần phải hạ thấp cái tôi của mình xuống để không khí gia đình thoải mái hơn. Lời khuyên của chuyên gia phong thủy dành cho quý ông tuổi giáp dần là dù bạn còn độc thân hay đã có vợ, bạn có thể sử dụng vật phẩm phong thủy để trên đầu giường như linh vật tình cảm của năm nay. Những người độc thân có thể nâng cao sự quyến rũ với người mình thích để giúp thoát khỏi cảnh độc thân càng sớm càng tốt, trong khi đối tượng và người đã kết hôn có thể ổn định mối quan hệ hôn nhân và tình yêu. Về phương diện sức khỏe trong năm 2024 của quý ông tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Về phương diện sức khỏe, quý ông tuổi giáp dần sinh năm 1974 có điểm báo vận trình năm giáp thìn này sẽ hay ốm đau, gặp họa huyết quang, thậm chí là đổ máu. Nếu như bạn đang có bệnh cũ rất dễ tái phát, phải đến bệnh viện tái khám thường xuyên, nhất định phải làm theo lời bác sĩ, cẩn thận kèo bệnh cũ tái phát bệnh càng thêm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và công việc. Và trong cuộc sống hàng ngày quý ông nên duy trì chế độ làm việc, nghỉ ngơi điều độ, lành mạnh, không nên ăn nhiều đồ ăn có nhiều dầu mỡ, đồ chiên, xào, rán, kẻo béo phì quá mức sẽ dẫn đến các bệnh tật khác nhau. Với quý ông tuổi giáp dần trong thời điểm này cũng không nên đi du lịch nước ngoài và cũng nên đề phòng tai nạn đổ máu. Trong thời gian rảnh, hãy cố gắng di chuyển quanh nhà và đừng đi quá xa. Đối với quý ông cần đặc biệt chú ý an toàn giao thông khi lái xe, không được tùy tiện vi phạm luật lệ giao thông, thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ khi làm những công việc nặng, hạn chế đến những nơi có âm khí nặng, những nơi nguy hiểm để tránh gặp họa vào thân. Tử Vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nam mạng, trong năm 2024 có Phạm Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế, Trạch tuổi không. Tam Tai năm 2024, ví dụ bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, thuất gặp hạn Tam Tai vào các năm Thân, Dậu, thuất. Như vậy, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nam mạng, năm Giáp Thìn 2024 không phạm tam tai. Hạn hoang ốc năm 2024, năm giáp thìn 2024, gia chủ tuổi giáp dần phạm hoang ốc, lục hoang ốc. Lục hoang ốc, đây cũng là một cung xấu. Xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành công danh, sự nghiệp, bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Tuổi kim lâu năm 2024 Năm 2024 giáp thìn gia chủ tuổi giáp dần là 51 tuổi âm lịch sẽ phạm kim lâu tử. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ mang tai họa tới con cái. Con cái ốm đau liên miên, khó nuôi dạy. Thái tuế năm 2024, quý ông tuổi giáp dần, năm 2024, không phạm thái tuế. Trạch tuổi năm 2024, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ giáp dần, sinh năm 1974, trong năm giáp thìn 2024 là trạch quỷ, là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Và năm 2024, quý ông tuổi giáp dần 1974 gặp trạch quỷ, không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm nay. Ngày, giờ xuất hành tốt cho quý ông tuổi giáp dần, sinh năm 1974, trong năm giáp thìn 2024. Số của tuổi giáp dần, nam mạng rất hạp vào, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ.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 sinh năm 2002, nam mạng, bản mệnh, tương sinh, thiên can, bình hòa, địa chi, tam hợp, cung, phục vị, niên mệnh, bình hòa. Tuổi giáp ngọ, sinh năm 2014, nữ mạng, bản mệnh, tương sinh, thiên can, bình hòa, địa chi, tam hợp, cung mệnh, thiên y, niên mệnh, tương sinh. Tuổi kỷ tỵ, sinh năm 1989, nam mạng, bản mệnh, tương sinh, thiên can, tương sinh, địa chi, lục hình, cung, thiên y, niên mệnh, tương sinh. Ngoài ra, giai chủ tuổi giáp dần có thể chọn các tuổi như kỷ hợi 2019, quý dậu 1993, tân dậu 1981, tân mão 2011 để sông đất. Trong năm giáp thìn 2024 này, quý ông tuổi giáp dần cần đặc biệt chú ý tới hạn thiên la và sao vân hớn chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên la đối với quý ông tuổi giáp dần. Nhắc đến hạn thiên la, ông bà xưa có câu thơ sau. Thiên la bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Người nào gặp phải thiên la cần đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê, mọi việc cần nhẫn nhịn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng. Không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục ly hôn khó hàn gắn. Sau đó cần bình tâm dưỡng tính, tâm trạng hay bất an, lo lắng, buồn giàu. Tình cảm Thiên la được xem là lứa trời, gặp phải hạ này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to. Nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán. Tâm lý, khi gặp thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn giàu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Có 3 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn thiên la đối với quý ông tuổi giáp dần, sinh năm 1974, trong năm Giáp Thìn 2024. Hạn Thiên La là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, quý ông tuổi Giáp dần cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Thứ nhất, sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức, gặp những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị, tiêu hao tiền của, nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý, song đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao. Tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Thứ hai, tình cảm. Các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Nhất là tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ sẽ ra to gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Thứ ba, tâm lý. Để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp thiên la cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý ông tuổi giáp dần, trong năm 2024 bị sao Vân Hớn chiếu mạng. Sự tác động của sao Vân Hớn đối với quý ông tuổi Giáp Dần trong năm 2024. Sao Vân Hớn, hay còn gọi là Vân Hán là hung tinh thuộc cửu diệu của niên hạn, sau này gây ảnh hưởng xấu cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Bản mệnh gặp Vân Hớn tinh chiếu trở nên thủ cựu, bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì vậy mà dễ bị sa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Làm ăn buôn bán đều ở mức trung bình, cần cố gắng nhiều hơn mới đạt được thành tựu. Gia đình bất an, đề phòng thương tật đau ốm. Nam gặp tai tinh, bất lợi. Tuy vậy, sao Vân Hớn vẫn tương đối lành, không gây hại quá nhiều đến công việc, sức khỏe của bản mệnh. Hơn nữa, chỉ cần biết cách đề phòng, hóa giải, tất sẽ tránh được tai ương, mọi sự đều tai qua nạn khỏi. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Vân Hớn là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Vân Hớn thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao Vân Hớn đăng viên hàng tháng rơi vào lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch, và mệnh chủ nên hướng về phía chính nam để làm lễ giải hạn sao? Tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024 đối với quý ông tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2024 Vận trình trong tháng này đối với quý ông tuổi Giáp Dần có phần hơi căng thẳng và tài lộc, tiền bạc tiêu xài hoang phí, nhiều khoản bắt buộc phải chi bất ngờ và không thể tránh khỏi. Bản mệnh gặp tháng thái tuế án ngữ, cần phải tiết chế cảm xúc, biết đối nhân xử thế, lấy dĩ hòa vi quý làm đầu. Ngoài ra tháng này bạn phải học cách phát triển các kênh kiếm tiền và bạn phải tiết kiệm và siêng năng. Tuy nhiên, về vận trình tình cảm trong tháng này lại được tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, gia đạo êm ấm, con cái ngoan ngoãn, tất cả những điều này sẽ khiến cho quý ông tuổi giáp dần cảm thấy hài lòng. Bước sang tháng 2 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần, Nam Mạng. Đối với quý ông tuổi Giáp Dần bước sang tháng 2 này, có vận trình sự nghiệp khá tốt trong tháng. Đây là khoảng thời gian tốt để cho bản mệnh phát huy năng lực của mình. Công việc trong tháng sẽ có nhiều chuyển biến tốt. Tháng này bạn đón nhiều tin vui liên quan đến công việc, tài lộc cũng được tăng tiến, làm ăn thuận lợi. Thông qua một số dự án xuất sắc có thể được xếp đánh giá cao và đồng nghiệp ghi nhận. Điều này rất đáng mong đợi. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe tháng này không tốt cho lắm, áp lực tinh thần rất lớn, nên điều chỉnh kịp thời. Tháng 3 âm lịch năm 2024, đối với quý ông tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Tháng này, đối với quý ông tuổi Giáp Dần cho thấy, về phương diện tình cảm của bạn có những dấu hiệu khởi sắc. Đặc biệt, đối với những người đang còn độc thân, được người thân, bạn bè và đồng nghiệp xung quanh sẽ giúp đỡ tương hợp. Nhưng chuyện tình cảm nên thuận theo tự nhiên, nếu còn độc thân ý muốn chọn bạn đời cho mình thì nên hạ bớt tiêu chuẩn của mình xuống. Và dù tuổi đã cao, bạn không nên chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài mà bỏ lỡ cơ duyên tốt đến với mình. Tuy nhiên, những người đã kết hôn trong tháng này dễ bị thế giới bên ngoài cám dỗ, dễ rơi vào bẫy đào hoa, cuộc sống gia đình ổn định sẽ bị đe dọa. Vận trình của quý ông tuổi Giáp Dần, tháng 4 âm lịch năm 2024. Bước sang tháng 4 âm lịch, đây là tháng Mậu Thìn, tháng phạm cục diện ngủ hành tứ hình xung với tuổi bổn mạng, tài lộc quý ông tuổi giáp dần tuột dốc không phanh. Bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh kiếm phong, trong tháng này bạn tiêu tốn quá nhiều tiền và có khả năng bị tổn thất tài chính nghiêm trọng do thói xa hoa của mình. Đặc biệt trong vận thiên tài khoản tiền nhờ may mắn trời cho mà có, bạn sẽ bị thâm hụt kha khá do đầu tư thất bại, phải gánh chịu nhiều nợ nần. Bởi vậy, quý ông tuổi giáp dần cần quản lý tiền bạc thật tốt trong tháng 4, không nên chủ quan hay tiêu xài hoang phí để tránh thiệt hại. Đồng thời bạn nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Ngoài ra, tháng này bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn cho người lớn tuổi ở nhà, kịp thời chú ý đến những thay đổi về thể chất lẫn tinh thần của họ. Vận trình của quý ông tuổi Giáp Dần vào tháng 5 âm lịch năm 2024. Với quý ông tuổi Giáp Dần trong tháng này công việc không tốt cho lắm, sẽ gặp phải nhiều chuyện phiền phức, nhất là đối với những người làm công ăn lương, làm ở văn phòng, muốn chứng minh năng lực của mình thì khả năng thất bại là rất cao. Trong tháng đặc biệt chú ý đề phòng họa tiểu nhân liên quan đến giấy tờ, kiện tụng, tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Điều này ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc, danh tiếng của bạn. Nhưng tháng này những người đã kết hôn thì tình cảm khá tốt, vợ chồng hòa thuận, không khí gia đình tốt đẹp. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2024, đối với quý ông tuổi Giáp Dần 1974. Đây là khoảng thời gian tốt cho quý ông tuổi Giáp Dần có cơ hội phát huy năng lực của mình. Công việc ổn định, bạn cần tập trung để phát triển nghề nghiệp của mình. Về tình cảm, gia đình có sự thuận hòa, bạn nhận được sự giúp đỡ của người thân, bạn bè. Về tiền bạc, tháng này kinh tế có dấu hiệu phát triển, kinh doanh buôn bán thuận lợi, tiền bạc thu vào không ít. Công việc đã đi vào ổn định, nên có sự tập trung để thu gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Về sức khỏe, thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt, nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh về máu huyết, đường ruột, dạ dày. Vận trình của quý ông tuổi Giáp Dần, tháng 7 âm lịch năm 2024. Quý ông tuổi Giáp Dần bước sang tháng 7 âm lịch, đây là tháng cô hồn nên công việc của bạn sẽ bị chững lại, không nên tin người thái quá, không nên đầu tư phi vụ lớn hay có tính mạo hiểm để tránh tình trạng mất tiền hao của không đáng có. Trong tháng cũng gặp họa huyết quang, tai nạn bất ngờ, bạn sẽ phải chịu một số đau đớn về thể xác trong tháng này, cẩn thận với những vật sắc nhọn như dao, kéo kẻo bị đứt tay hoặc bỏng tay. Thận trọng khi đi đường, hạn chế đến những nơi nguy hiểm, những người làm nghề nguy hiểm nên thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ để đảm bảo an toàn tính mạng. Nhưng tháng này về phần gia đình cơ bản yên ổn, vui vẻ, Vận trình của quý ông tuổi Giáp Dần, tháng 8 âm lịch năm 2024. Công việc thu được những kết quả nhất định, có tin vui trong gia đạo. Đi xa có quý nhân giúp đỡ, về mặt sự nghiệp tương đối ổn định. Mặc dù công việc của bạn không có nhiều cơ hội, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng của mình, tình trạng đó đang dần được phục hồi, tuy không có gì cải thiện lớn, nhưng nhìn chung cũng tươi sáng hơn trước rất nhiều. Tài vận cũng dần trở lại trạng thái tiến triển ổn định. Nếu có thể giữ phong độ tốt, trong tương lai bạn có thể xoay chuyển được tình thế và đón nhận nhiều may mắn hơn. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2024 đối với quý ông tuổi Giáp Dần. Tháng này là tháng Giáp Tuất, tháng được tăng hợp trợ mệnh, vận trình của quý ông tuổi Giáp Dần vẫn luôn duy trì trạng thái phát triển tốt. Đây là tháng có tiền tài ổn định, tài chính gia đình đầy đủ, không tốt cũng không xấu, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền. Những người kinh doanh, buôn bán, có được nguồn thu đều đều, những người làm công ăn lương công việc ổn định, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ. Tuy nhiên, do áp lực công việc và thời tiết thay đổi có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, do đó bản mệnh cần chú ý và quan tâm tới bản thân hơn. Vận trình tháng 10 âm lịch năm 2024 đối với quý ông tuổi Giáp Dần. Bước sang tháng 10 âm lịch, bản mệnh tuổi Giáp Dần cẩn thận cần đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người tránh mâu thuẫn gai gắt, gây ra nhiều hiểm khích. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến con đường công danh sự nghiệp của mình. Đối với những người đã có gia đình, chuyện tình cảm liên tục bị tác động bên ngoài làm cho dạn nứt. Bởi vậy, bạn cần chú ý và xử lý thật tốt những trường hợp dễ gây ra hiểu nhầm. Đây có thể coi là những thử thách thường xảy ra trong hôn nhân. Tuổi giáp dần cần học cách chia sẻ nhiều hơn, cùng phối hợp với đối phương để tháo gỡ khúc mắc, hóa giải nguy cơ chia rẽ trong tình yêu. Vận trình công danh sự nghiệp cơ bản được ổn định, tài lộc ở mức trung bình. Tuy nhiên, càng về cuối năm khối lượng công việc gia tăng, bản bệnh cần phải quan tâm chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn. Vận trình của quý ông tuổi Giáp Dần, tháng 11 âm lịch năm 2024. Trong tháng này quý ông tuổi Giáp Dần có điểm báo công việc có thể thay đổi một cách bất ngờ. Cần chuẩn bị tinh thần và các phương pháp tốt để ứng phó. Khi gặp khó khăn bạn cũng nên đề nghị có người giúp đỡ hay là tham khảo những người có kinh nghiệm để xử lý công việc sao cho đạt hiệu quả. Chớ nên ông đồn quá nhiều việc vào người, kẻo lại không hoàn thành được nhiệm vụ, cấp trên khiển trách ảnh hưởng tới bản thân. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2024, tháng cuối cùng của năm, đối với quý ông tuổi giáp dần 1974. Công sức và nỗ lực của cả năm sẽ được thu hoạch trong tháng cuối cùng này. Đồng thời cũng có nhiều công việc cần phải hoàn thành. Do đó, quý ông tuổi giáp dần tránh nóng vội, nên giải quyết từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất. Bạn cũng cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn, tránh lao lực, lại ốm bệnh, ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án, cũng như là các nguồn thu tài lộc cuối năm. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuổi giáp dần nam mạng trong năm giáp thìn 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp quý bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc bạn năm mới an khang, thịnh vượng. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!